tiên sẽ làm một cái vlog um, cách làm việc hiệu quả ví dụ như um, ở nhà nhiều quá bị mất động lực thì nên làm cái gì sáng nay tiên sẽ ăn khoai lang và uống một ly sữa đậu nành ta ta da da và ăn xong thì tiên sẽ làm việc nha mọi người Thank you làm việc tại vì uh, hôm nay là một ngày thường cho nên là tiên vẫn làm việc ở công ty cho đến 6 giờ mỗi ngày thì cái cách mà tiên um, để làm ví dụ như chủ động hơn trong công việc là tiên thường thường tiên sẽ làm y chang như là tiên đang ở công ty vậy á cái thời gian nó có thể xây dựng một chút ví dụ như tiên maybe tiên không làm từ tám rưỡi nhưng mà tiên làm từ 9 giờ chín rưỡi thì tiên sẽ kết thúc vào cái giờ trễ hơn thì đó là cái cách tiên uh, có thể làm và hôm nào mà tiên làm sớm thì tiên nghỉ sớm nhưng mà tiên vẫn đúng một cái time slot bao nhiêu đó giờ thường thường thì ngày thường thì tiên sẽ ráng là tiên không có nằm ở trên giường tại vì nếu mà tiên nằm trên giường tiên sẽ rất là lười mọi người phải ngồi ở bàn và làm việc y chang như là mình làm ở công ty và cũng như là mặc đồ cho nó giống như là mình đi làm nếu mà mọi người mặc đồ mà giống như là đang ở nhà thì cái cảm giác nó rất là ỏi ỏi và không muốn làm cái gì cả cho nên là mình cứ y chang như là mình đang đi làm vậy đó thì bây giờ tiên sẽ làm việc nha trưa nay thì ờ, làm xong thì tiên sẽ ăn Wow, thấy màn hình nền của Tiên không? Tiên vừa mới xem phim à, Vincenzo xong mà Xem hơi trễ mà dù phim nó chiếu ừ, xong từ hồi tháng 5, tháng 6 rồi Nhưng mà bây giờ Tiên mới có thời gian coi Nhưng mà phim rất là hay Tiên mọi người sẽ mình có song chung khi? Cho là nếu mà mọi người chưa xem thì Tiên recommend phim Vincenzo Casano Ok, bây giờ Tiên sẽ làm việc nha Bye bye giờ tiên sẽ xuống ăn cơm và chuẩn bị uh, để lát nữa sẽ làm việc tiếp nha mọi người bây giờ thì sẽ xuống ăn cơm đây bây giờ thì tiên đang xuống ăn cơm và hôm nay là trung thu cho nên mình sẽ ăn chay nha mọi người hôm nay là 15 rằm tháng 8 Happy Mid Autumn Festival Năm nay không có đi đâu chơi hết ở nhà Cho nên là trung thu nó cũng rất là khác mọi ngày tiếp và đó là cái cách mà tiên làm mỗi ngày để cho mình không có bị lười ở trên giường đó có nghĩa là nếu mà mọi người không có một việc gì làm nào đó hay là gì đó thì tiên nghĩ là mình mọi người cũng đừng có lười quá mà mọi người hãy ngồi dậy ngồi vô bàn mình có thể làm những cái thứ mà mình plan ra mình sẽ làm hoặc là mình làm những cái gì mình yêu thích chứ um, mỗi ngày mà tiên thấy cứ nằm ườn trên giường mà lười như vậy thì sẽ không có effective một chút nào và nó sẽ làm phí thời gian của bạn rất nhiều do là hãy tận dụng những cái khoảng thời gian ở nhà này và hãy làm những công việc mà bạn yêu thích hoặc là plan cho những cái gì mà sắp tới ok bây giờ tiên sẽ làm việc tiếp nha bây giờ là 4 giờ tiên ăn kiếm bóp hôm qua tiên vừa mới làm nóng như mọi người đã thấy là đang đang coi cái MV mới của BTS Nói chung là MV này cũng không phải là quá mới nhưng mà Tiên rất là thích và hôm nay rất là vui khi được giới thiệu cho mọi người cái điện thoại Galaxy Z Flip 3 này Tiên nói thiệt là Tiên chưa bao giờ sử dụng một cái điện thoại nào mà Tiên thấy nó khui gì luôn á Nghĩa là mọi người có thể thấy cái màn hình đâu mọi người có thể gặp lại như thế này Và nó sẽ show ra được giờ luôn nha Ở màn hình ngoài nè đó rồi mọi người mở lên nói chung là những bạn nào mà sử dụng điện thoại này thì tiên thấy là nó khá là trẻ trung và cũng như là rất là phù hợp với những cái bạn trẻ những cái bạn trendsetter trong năm nay và khi mà có một cái điện thoại mà màn hình nó lớn như vậy á mọi người có thể gặp lại và mọi người bỏ vào túi nó rất là tiện lợi rất là dễ dàng luôn và đồng thời nữa trời ơi mọi người nó có tính năng waterproof nữa cho nên là mọi người khi mà có rớt vô nước hay là ở à, đi bơi hoặc là vô phòng tắm mà nước có có rơi vào thì mọi người yên tâm luôn là nó waterproof nha đồng thời á, là với màn hình 120 Hz à, mọi người có thể tiên sẽ demo cho mọi người xem nó rất là mượt khi mà các bạn swipe á kiểu tất cả mọi thứ nó rất là mượt luôn đây đây là màn hình chính nè hmm. xuống trong kia thì đó khi mà các bạn swipe bạn thấy không nó rất là mượt luôn kiểu như là nó rất là nhanh và cũng không có bị mà uh, vô youtube coi thì full screen ra mọi hình các bạn rất là bự trời ơi một cái điều rất là cool là cho những bạn nào thích selfie thì đây mọi người tiên sẽ chỉ cho mọi người xem selfie thì chắc nè mọi người thấy thì tiên có thể gặp như thế này dạ, gặp như thế này mà tiên chụp hình đây cho mọi người xem chụp thử nha Trời ơi, mặt Ngọc mà nhìn vẫn ok la vải Nè mọi người Thấy không? Bác coi, coi là cái hình cũ đó Kiểu để mặt mộng mà da vẫn siêu láng luôn mọi người <laughs> Trời Nè Tiên chỉ có đánh miếng son thôi á Còn lại là mặt tiền Tiên không make up gì luôn ngày hôm nay á Nói chung là Tiên thấy Z Flip là một cái à, một cái điện thoại mà đi đầu xu hướng dành cho những cái bạn rất là trendy, rất là năng nổ, outgoing á Thì là những bạn sẽ rất là phù hợp với chiếc điện thoại này Và nếu mà mọi người nào muốn purchase và muốn mua điện thoại của Samsung thì Tiên sẽ để vào link ở bên dưới nha Còn bây giờ thì Tiên sẽ enjoy tiếp cái video Tiên đang xem Mấy bữa nay Tiên sử dụng thì Tiên thấy là rất là wow Thật sự là không có gì để chê là ba Tiên là một fan của Samsung Và hồi xưa Tiên biết tới Z Flip và tại vì có một chị đồng nghiệp của Tiên sử dụng Và đã khen Z Flip rất là nhiều nhưng mà năm nay cho ra version 3 thì là nó lại nâng cấp hơn nữa Và nó cũng có cái màn hình ở đây đó mọi người có thể ví dụ bấm vô nha Rồi mọi người có thể đó set những cái mà mọi người muốn ở đây nữa nghe nhạc kiểu mấy bữa nay tiên tiên tiên lấy tiên có về mà hả anh tiên cứ đòi xài không mà không cho tiên xài gì hết tại vì anh tiên thấy nó gặp lại nó rất là cool đồng thời tiên cũng biết đến cái điện thoại này khi mà tiên xem cái video butter mà cái anh uh, ờ, bts đã pr thì uh, sau đó mới biết cái zip này cho nên là các bạn nào muốn sở hữu cái điện thoại này thì tiên có để link ở dưới để cho mọi người tham khảo nha nó có nhiều màu lắm á bây giờ thì tiên sẽ tập thể dục một chút và sẽ xuống ăn tối nha mọi người Let's work out with me Hôm nay thì Tiên sẽ ờ, không có ờ, tập nặng nhưng mà Tiên sẽ tập ờ, yoga cũng như là tập thở Uh, thường thường thì những cái ngày mà tiên mệt thì tiên sẽ tập yoga và tập thiền tập thở nhiều hơn để cho cái um, body của các bạn nó flow cũng như là uh, làm việc uh, đầu óc nó cũng thoải mái hơn và nó tập trung hơn thì uh, thường thường thì tiên sẽ mở nhạc ở trong uh, điện thoại xong rồi sau đó thì tiên sẽ thiền ha bây giờ thì uh, đó là cái cách tiên làm tiên sẽ ngồi như vậy và tiên hít sâu thở mạnh ra và tiên ngồi như vậy tầm 10 phút sau đó thì tiên mới bắt đầu những cái động tác uh, yoga uh, nhẹ nhàng cũng như là uh, yoga nói như vậy thôi mọi người nghĩ nó nhẹ nhàng nhưng mà nó đổ mồ hôi rất nhiều nha mọi người và nó rất là tốt luôn cho nên là bạn nào chưa tập yoga mà muốn tập thử thì tôi nghĩ hãy ờ, vào youtube nó sẽ có những cái ờ, bài tập rất là hay và tiên hay tập ở trên youtube đó mọi người đây cái cô này nếu mọi người muốn tập thì mọi người tham khảo nha um, đây là một cái channel rất là hay luôn á mọi người đây yoga with adrian Hello everyone and welcome to Yoga with Adrian. I'm Adrian and this is Sweet Benji. And today we have a detox and reset practice for you. bánh trung bánh trung thu trứng muối hôm nay bà qua này ăn cũng nói hết ăn ăn bữa thứ hai Trinh ừ. đã ăn cơm xong rồi và bây giờ sẽ <clears throat> lên phòng ừ. để à, xem phim thì tiên vừa mới à, xem hết bộ phim Vincenzo nhưng là tiên có giới thiệu với mọi người là Sung Joong Ki đóng và cái phim đó là một cái phim phải nói là tuyệt vời cho nên là bây giờ Tiên sẽ ờ, Tiên xem một cái phim khác mà hiện tại cũng đang rất là nổi tiếng đó là phim Hometown Cha Cha Cha là một cái phim của Shimin A đóng với lại ờ, một cái anh ờ, khá là nổi tiếng đóng trong Star Up rồi mà Tiên quên mất anh tên của ảnh nhưng mà đây đây là bộ phim Tiên đang 근데 좀 xem đây 아쉬워요. 종이가 주는 정서가 있잖아요. dễ thương lắm mọi người chắc là tiên sẽ ờ, kết thúc cái vlog ngày hôm nay tại đây bây giờ tiên sẽ ờ, rim không phải rim makeup tiên cũng không makeup tiên sẽ đi rửa mặt cũng như là skincare và chuẩn bị ờ, cho buổi tối ngày hôm nay cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem hết cái vlog ngày hôm nay một cái vlog ờ, khá là basic daily của Tiên nhưng mà mong là sau cái video này thì mọi người sẽ có nhiều động lực hơn để làm việc cũng như là à, đừng quá phí thời gian à, mùa này mình à, nằm trên giường nhiều mình hãy à, tìm những cái thứ mà mình thích mình làm ví dụ như là học nè ờ, làm việc nè ờ, những cái plan mới hoặc là tập thể dục hoặc là học một cái môn nhạc cụ gì đó mới thì tiên nghĩ là nó sẽ giúp cho các bạn rất rất là nhiều trong tương lai cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha bye bye